ra này chấm vào tích chia leo này chấm vô cái muối này xin mời mọi người nha mình thử miếng đã uhm, thơm ngon uhm, ăn với cơm nóng nó đã cái món này là chỉ có tổn bia thôi nhưng có cái gì hết á mà hôm nay đi có mỗi hai vợ chồng mà buồn bạc không được thôi lúc này mình mới quay cho mọi người xem là đi dọn à, vệ sinh mấy cái cái mà người ta xả rác xong giờ mới nghỉ mệt xong bây giờ à, quay lại làm cái ly à, chè làm đồ trắng miệng mọi người biết chè này chè gì không đây là chè bưởi bao ngon luôn để mình trộn cái chè lên này vợ mình uh, khi mà có thời gian hay nấu chè này ở nhà ăn đó, ngon lắm cái này thì mình mua Đấy, đi cầm trài mà mọi người mà trong chỗ để đô mà có chỗ trống á đem mấy cái món này đi ăn à, mấy lúc rảnh rảnh này á ăn cũng vui rồi bây giờ để mình ăn thử thử xem coi có ngon hơn với mình nấu nha cùng ngon kiếm cái bưởi cái nào chai này khá ngon đó. khỏi quả bạn này chè bưởi Lisa Food ở ờ, Sunshine North ăn thấy ngon lắm mọi người đó thì ừ. bưởi ăn là sật sật nó ngon tại có nhiều người nấu á thì bưởi này nó có khi nó bị mềm quá ăn ngon cho cái này ngon này cái khúc bưởi á cái vỏ bưởi là bứ rồi xin mời cả nhà nhá hôm qua lúc mình mới tới á thì à, mình có cắt một ít củi để à, đốt cho đêm hôm qua với ngày hôm nay thì bây giờ cùng vơi đi cùng một nửa rồi đó thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi à, cưa củi tiếp cho đêm nay à, với chắc sáng ngày mai sáng ngày mai mình về chắc không cần nhưng mà, mà um, cho đêm nay thì cũng không cần nhiều lắm đâu nhưng mà đi cắt bây giờ để chút nữa trời tối á khỏi phải đi cắt thì đây là vẫn như bình thường cái hành trang của mình đi cắt củi đó à, có cái trolley với cái cái này thì à, cái thùng à, gặp lại được cho nó gọn rồi bỏ cổ vào đây mà bỏ à, cẩn thận là không sao cả không bể đâu đây cái, cái này thì cái cửa của mình rồi đó cửa củi thì mình cứ kiểm mấy cái cây đổ rồi thì mình cưa thôi Bây giờ là tới giờ ăn tối và tối nay là tụi mình có một món à, rất là đặc biệt mà mình muốn giới thiệu với mọi người rất là lâu rồi mà hôm nay mới có dịp đó là món à, gà đi bộ nướng muối muối này là muối hạt nhá đó muối biển nguyên hạt luôn đó thì à, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà nướng làm cái món gà nướng muối này cái đầu tiên quan trọng nhất là mọi người phải có cái nồi gang này này thì mình nướng cái món gà này được và mình nướng ngon được đó rồi cho mình một con gà đi bộ gà trong này á là vợ mình đã ướp về muối tiêu và xả ướp từ đêm qua rồi đó xong rồi để trong cái bịt này mang đi thôi rồi rồi có xả này chưa có xả này có lá chanh này rồi cái rau răm đó thì cái rau răm này á, là để ăn kèm nha rồi bây giờ làm sao để làm món này thì trong này vợ mình đã để dây bạc và dưới cái lớp dây bạc này á là đã có muối muối hạt ở đường dưới đó rồi chưa yeah. thì bây giờ á mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem luôn này bây giờ cho cái muối hạt này nằm xuống dưới này trước rồi cái muối hạt này á thì mọi người xài một một một uh, bịch này là một ký là rải đều đường dưới này là được này 2 phần 3 đó cho nó nằm đều chắc mình cho thêm tí nữa chưa nướng kiểu này á chút nữa ăn thơm nhức nách luôn mọi người xem xong video á nếu mà ai làm thành công á thì nhớ thả cái bình luận cho tôi mình biết với nhá bây giờ cái xả này á là các bạn xếp ở dưới này mọi người xem xong video mà thực hiện được là nhớ cho mình biết nhá rồi mọi người xếp pháo á cho con gà nó đừng chạm xuống dưới nơi cái ờ, chỗ muối là ok rồi tiếp theo là lá chanh là chanh cho nằm trên mấy cái xả đấy nhá Wow, là chanh thơm quá Giờ cho ăn ga lên này cái công ờ, đoạn ờ, chuẩn bị để làm cái món ờ, gan đường muối à, cái món này mình uh, giới thiệu cho bạn mình rất là nhiều lần này à, rất là ngon luôn thế bây giờ mình lau tay xong cái mình đóng cái nắp lại mình cho con gà này lên trên lò và nướng con gà này chắc cỡ khoảng 40 phút hả? yeah nướng con gà này cỡ khoảng 40 phút là ăn được đó thì khi mà nướng 40 phút uh, là chín rồi á là cái nồi này nó sẽ giữ ẩm rất là lâu này thì mình sẽ bỏ sang một bên xong cái mình đi qua mình nấu cơm trên cái lò lửa luôn đó rồi à, sau đó là ăn tối thôi rồi để bây giờ mình làm nhá bây giờ mình sẽ cho cái này lên trên đây đó đó là xong cho nó ở trên à, cái lò lửa này cỡ khoảng 40 phút á là nó sẽ chín thì cho lên đấy rồi á cỡ khoảng 30 phút mọi người kiểm tra mở lên kiểm tra 30 tới 40 phút nhá mở lên kiểm tra là nướng kiểu này á là chụp được cái thịt ba thịt ga nó vàng mà nó đẹp ngon lắm nói tới mà chạy nước miếng thôi trời cái món này là cái món mà tâm đắc nhất của vợ mình làm mà mà mình à, thích đó. cho nên hôm nay mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết nhá bây giờ thì được cỡ khoảng 25 phút rồi mình sẽ mở ra xem ở trong này như thế nào nhá chưa cái này chắc cỡ 15 phút nữa ừ, nó bắt đầu vang dần dần rồi này đó và thơm quá ù ngay cái mùi thơm quá trời luôn lâu lắm <laughs> lâu lắm mới ăn món này trời nước miếng đầy miếng luôn <laughs> đã thiệt chứ cái món này là chỉ có tổn bia thôi nhưng có cái gì hết á mà hôm nay đi có mỗi hai vợ chồng à buồn bạc cũng không được thôi hẹn dịp cả lúc này á là 30 phút thì mình có mở cái à, nắp ra kiểm tra thì thấy gà vẫn chưa được cho nên là mình đợi thêm 30 phút nữa thì bây giờ là sau một tiếng này mình à, nghĩ là được rồi đó để mình mở ra cho mọi người xem nhá Wow thịt gà nó bắt đầu vàng đẹp rồi này là như thế này là ăn được rồi đó ồ nó thơm lắm bây giờ mình à, sẽ bỏ cái nồi xuống để à, cắt gà ra xong rồi chuẩn bị ăn tối Mọi người xách cái này thì nhớ cẩn thận mang găng tay nhé Chứ không là bỏng á Rồi mình để đây Wow, nó thơm Thơm nhức nách luôn á đâm qua trời luôn mà ga là không bị bị bị khô nha mọi người ừ. wow mỏng nước luôn á trời ơi ngon quá trời qua đất luôn rồi bây giờ để mình cắt kỳ kỳ um, ga xong rồi rồi uh, con này khôn gớm cắt kỳ ga rồi quay tiếp cho mọi người xem nhá ga này ấy, thì thường à, vợ mình làm kỳ à, à, đồ chậm này này thì cái này á là vợ mình sử dụng là uh, muối hồng này ừ, ớt quả này rồi uh, tiêu xanh này uh, đường này rồi uh, một ít sữa đặc ha, rồi tỏi này um, có cái gì nữa hả rồi là chanh đó là sẽ trộn lại với nhau rồi cái muối uh, hạt này á thì cho vào cái um, cái cối á xong rồi đâm uh, nó nhỏ ra nhưng mà đừng có đâm mình nhá để nó con hạt hạt hạt như thế này á là lấy đi chấm ga là bà đào luôn á cái muối này này thì chấm ga hay chấm hải sản là là đều ngon hết nhá ừ, nhưng cái điều muối về cái, cái ga sau này là thôi chảy nước miệng. rồi để bây giờ mình à, múc cơm uh, trời lạnh lạnh có cơm nóng rồi cái tới chia leo này Chấm vô cái muối này Đó Rồi Xin mời mọi người nha Mình thử miếng đã uhm. Thơm ngon uhm. Ăn với cơm nóng là nó đã ăn thì mình gan ạ gan là mềm mà mọi người ạ ừ. ngon cực kỳ luôn nếu mọi người mà coi clip này mà làm theo tụi mình mà thành công thì nhớ comment cho bọn mình với nhá. Rồi, bây giờ à, mình sẽ tiếp tục ăn tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Xin chào mọi người, đây là cái buổi sáng cuối cùng trong cái chuyến đi cắm trại này của vợ chồng tụi mình. Thì uh, tụi mình mới thức dậy. Bây giờ là sẽ dọn dẹp cái khu cắm trại của mình, xong rồi pack đồ lên trên xe và chuẩn bị đi về. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái lò lửa của mình và khi mà mình về mình sẽ clean up và dọn dẹp nó như thế nào để nó không bị dơ nhá. Rồi bây giờ mình sẽ clean up cái lò lửa của mình nhá à, Cho mọi người xem ở trong cái lò lửa này Đó là nhìn nó tan hết như vậy rồi Nhưng mà khi mình để tay mình vào á Là mình vẫn thấy là hơi ấm ấm Đó thì bây giờ mình sẽ lấy mấy cái tro này ra hết này Đằng dưới cái lò của mình á Là nó có cái lỗ Mình sẽ cao xuống Cho cái tro ra hết Xong chút nữa mình sẽ dồi nước vào đó thì mình đã clean trong này sạch sẽ rồi này cho mọi người xem này đó bây giờ mình chỉ cần lấy nước dồi nữa thôi là nó sạch bóng luôn đó là để lên xe là nó không bị kiểu uh, nhỏ nôi này nó đen xe đó mà bây giờ xuống dưới sông lấy nước thì như bình thường mà lấy cái xô xuống dưới mẹ sóng á thì nó trơn trượt nó nguy hiểm lắm thì bây giờ mình có cái uh, cái uh, chậu bằng vải du này gập lại rất là gọn nó nhỏ xíu như thế này thôi mà nó 10 lịch này đó mình giới thiệu cho mọi người luôn cái túi này á, là của cái hãng C2 Summit này thì nó rất là tốt và nổi tiếng về những cái đồ mà gòn nhẹ để cho mấy người đi hiking đó rồi bây giờ mình mở cái túi đó cho mọi người xem nhá à. thấy chưa nằm trong cái bọc nhỏ xíu mà có cái túi cái chầu này là bự này mà cái chầu này á là cái chầu um, nó gọi là uh, kitchen sink là để uh, rửa bát này nó là để nước vào trong này xong cái nó nó từ bài lần nó nó bị đổ nước ra chưa dạ. ừ, ờ, để chút nữa mình múc nước xong mình thử cho mọi người xem nha đấy rất là tiền luôn đấy mà để gòn trong xe nữa rồi bây giờ mình chỉ cần một cái cọng giấy thôi xong cái mình buộc vào đây ok rồi giờ làm sao lấy nước bằng cái này này máng bị ở chân đấy cả cái này á, thì chỉ cần ném ra như vậy thôi à, xong kéo vào thấy khỏe không là có một cái chậu nước đây này chưa yeah. khỏi phải cúi xuống dưới này vừa đau lưng mà vừa trơn trượt nguy hiểm lở rơi lênh lánh té xuống sông là thôi rồi đây cho mọi người xem này đó thấy chưa là mình múc nhiều lắm á bình thường mình múc nhiều như vậy đâu nhưng mà đó nó từ đứng thẳng luôn chưa chèn bát đồ ăn uống đi cắm trại á là để trong này ngấm xong cái rửa là ok đó rồi bây giờ mình sẽ dồi nước cái này Rồi, một lần mình clean như vậy mình sạch cỡ khoảng 2 3 số á là nó sạch. Rửa phía trên xong, lật ngược phía dưới lại rửa là ok. Đó. Rồi, cho mọi người xem này cái này làm bằng chất liệu stainless steel cho nên là rửa như thế này là nó sạch mà nó không bị rỉ đấy mà nó chút nữa để đến xe nó không bị mấy cái nhỏ nôi tương tương đột củi đột khỏi là hay bị nhỏ nôi ấy. thì cái này không sao cả rồi bây giờ mình sẽ múc nước để mình dập cái cái à, than này à, chứ không nó còn nóng lắm các bạn à, dập than này á, thì nhớ cẩn thận tại vì nếu các bạn đi cắm trại trong một cái khu cắm trại mà người ta thấy bạn cắm trại ở đấy á, mà thấy xe biển số của bạn rồi á rồi khi mà thấy bạn về sau rồi nhờ người ta có tới à, người ta không tin tưởng á người ta có tới kiểm tra cái chỗ mình đột lửa sau rồi thấy chỗ này còn nóng như vậy là người ta sẽ report về cái biển số xe của mình là mình cũng có thể bị phạt cho nên á, là dập lửa cẩn thận chứ à, ở úc là um, tình trạng cháy rừng á là xảy ra rất là nhiều cho nên là phải cẩn thận nhìn vậy nhưng mà con nóng lắm á cho nên này mình thử để tay mình vào trước là thấy nó ấm mà lúc mà mình cao mấy cái than này đã này là nó lên lửa mà bây giờ phạch cái này lại rất là gòn luôn nếu mà các bạn mà có thời gian á thì à, phơi khô cái này xong cái à, phách lại là hợp lý nhất đó là nó gòn lắm giờ cho vào cái bịch như mới chưa quá gòn luôn đằng dưới này là có cái lỗ để cho thoát nước nếu mà có nữa này đó cho nên mình rất là thích cái hàng này luôn nó rất là smart luôn đó Gòn nhẹ chưa 10 lít để cho chén để múc nước về xong quá hợp lý luôn đây mọi người thấy cái lò lửa của mình là sau khi rửa xong bây giờ để một chút xíu là nó khô chứ đó. ở trong là sạch sẽ luôn á đấy là lần sau vạc đi cắm trại là như mới <laughs> đợt này vợ chồng mình đi thì cắt gỗ khá nhiều cho nên hôm nay về thì còn dư tương này à, mong là người sau họ tới sẽ có một ít gỗ để xài chừng này á xài à, một đêm chắc là đủ yeah, để sưởi ấm thì chắc là đủ đó à, tụi mình bây giờ thì à, pack đồ cũng gần xong rồi chuẩn bị lên đường để đi về lại Melbourne tụi mình mới uh, dọn dẹp xong mọi thứ đã sạch sẽ rác là đã đem về nhà mà không xả rác bừa bãi đó thì xe mình cũng đã pack xong xuôi đó thì quay lại cho mọi người xem một lần nữa là bữa trước mình có review cho mọi người xem cái cái tray để mà chở đồ thì rất là gọn luôn đó chắc chắn luôn và mình có đem tới nơi um, chỗ làm của mình để mà mình đồ lại khi mà mọi người thấy cái này ờ, lúc mà mua về là nó được chắc như bây giờ đó thì uh, Ừ, mọi thứ là đã pack xong xuôi đó mấy cái đồ mà recovery track á, thì mình để trên cái chân rồi cái thang và cái sàn của mình thì mình để trên chân luôn cho nó còn tại vì là mấy cái đồ này ờ, sẽ bị dớ á, cho nên tương lai nó sẽ nằm ở đó luôn đó còn bây giờ quay kỳ cho mọi người lại còn bây giờ quay kỳ cho mọi người xem là mình đồ cái gì ở nơi hàng này à, ờ, thấy chưa là mình để cho cái cái tray này nó cao lên nó cách xa mặt đất là để thêm một cái khung sắt ở đường dưới nữa để cho nó support cho nó cứng hơn đó rồi thì à, vlog này của tụi mình sẽ kết thúc ở đây thì à, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái chuyến đi này của tụi mình và à, mong hẹn gặp lại mọi người vào những chuyến đi tới tiếp theo xin cảm ơn mọi người nhiều nếu mà mọi người thấy video này hay thì nhớ like share và đăng ký kênh nhớ ấn chuông theo dõi để ủng hộ cho tụi mình nhá tụi mình là YNK Adventure